thì em đã từng vô lễ với thầy cô Em hãy kể lại em đã vô lễ với thầy cô như thế nào Rồi, tâm lý rất là ơn, chúc mừng em Rồi, vượt qua vòng loại đầu tiên, vòng loại tiếp theo Những hậu quả bạo lực học đường mang lại Hậu quả, hậu quả, bắt đầu Mất đoàn kết, chính xác, lớp các bạn không đoàn kết cũng bị bạo lực học đường Tiếp tục gì <laughs> đánh lộn là nứt đầu sọ não <laughs> một là nứt sọ não hai là nứt đầu một nứt đầu sọ não rồi chấp nhận tiếp tục gây thương tích ví dụ gãy tay ví dụ <laughs> rồi khỏi cần ví dụ biết gãy tiếp cái gì nữa tiếp tục kỷ luật kỷ luật trong dưới này các bạn nào bị kỷ luật vì đánh nhau giơ tay cứ thẳng thắn không sao cả cứ thẳng thắn ai bị kỷ luật vì đánh nhau có không có thì bên đây đó, không có gì xấu cả bởi vì sau khi mà chúng ta biết về kỷ luật xong chúng ta đã biết sửa đổi đó là người tốt các bạn tiếp tục kỷ luật với cái bài kinh điểm là mấy đời lại cái chính xác đuổi học quánh nhau các bạn sẽ bị đuổi học nếu mà quánh mà người ta chết thì sao ở tù hay còn gọi là bóc lệnh đúng không rồi tiếp tục vậy thì các bạn đã biết hành vi là gì rồi hậu quả là gì rồi biện pháp của các bạn như thế nào nếu các bạn thấy một hiện tượng bạo lực trong đường các bạn sẽ làm gì báo cho thầy cô biết em có từng thấy một cuộc đánh lộn báo cho thầy cô à chưa rồi em bay vô bay vô trang ôi đẩy quýnh nhậu lại bay vô né ra đi né ra đi các bạn biết không ạ à? trên trên mạng xã hội bây giờ nó có những cái tình trạng như thế này có nghĩa là nó quay một clip lên một bạn đó bị rất là nhiều bạn đánh trời đánh tả tôi đó thả lắm thế là những người ngồi ở nhà trời ơi sao tụi nó ác vậy sao không ai giúp con bé đó hết vậy có tôi ở đó là tôi bay vô tôi giúp đi tôi cá chắc một trăm phần trăm các bạn vào đó cũng chẳng giúp được gì đâu đứng nhìn thôi đúng không đó vậy thì đâu mời em em ra đây vô can đúng không anh sẽ có một bài test cho em nếu như em vượt qua bài test này thì em đủ bản lĩnh để em can những cái vụ đó được chưa rồi mời em xe tay trái ra à, đưa tay phải lên con chọn con chọn con chọn rồi đập đều như vậy nha rồi chọc đều nha à, à, chọn, chọc chọc đó chọn, chọn, chọn, rồi cứ chọn đều cứ chọn đều hỏi câu nào phải trả lời đúng trả lời sai là coi như em tâm lý không vững nha dạ, và trả lời đúng thì em tâm lý rất là mừng được chưa không được ngập ngừng động tác nha em tên gì cô mẹ em tên gì không được manh động bảo là không được đấy tên huệ bố mẹ em có khỏe không khỏe em có khỏe không khỏe hiện tại bây giờ có khỏe không khỏe hồi nhỏ có bị té giếng không sao cho quay vậy rồi mời em về chỗ không lấy chưa vẫn đâu nha rồi tiếp tục biện pháp báo cho cơ quan nhà nước chính xác về báo với ba mẹ nó báo với ba mẹ nó rồi mà em đi đứng ra biết trước được, đứng ra biết trước được, rồi ví dụ nha bây giờ kem đó em mập mập đã đang ăn chả bút đó rất là dễ thương rồi em đó tự nhiên không không tới tác em cái bếp hai nếu em là người biết xử lý tình huống biết dùng biện pháp tránh bạo lực học đường em sẽ làm gì mắt cô bây giờ mắt cô cô không giải quyết được làm gì mắt mẹ nó giờ em về nét mẹ nó sao ví dụ đó, à, ví dụ à, mẹ nó đang ngồi kia đi à, à, mẹ của bạn nó đang ngồi rồi giờ em mét mẹ sao cô cô cô nó đánh con nó đánh con thì cô mới nói là trời ơi cái tướng con chạy mà nó nhỏ xíu mà sao đánh con được con không ăn cho nó đúng không con đánh cho con một cái bây giờ ờ dạ biết sao à bị mét mẹ của mình đúng không chính xác đừng bao giờ mà mét người nào của đối phương đó về mét người mình cái đã con, con bị ăn hiếp như thế này thì những người lớn của mình chắc chắn là sẽ có cách giải quyết thông minh hơn họ sẽ ngồi nói chuyện lại người lớn với nhau đúng không ạ chứ các bạn mà qua mét mét đến hồi các bạn bị quánh thêm nữa không được gì đâu rồi mời bạn về chỗ tiếp tục

bị sắp bị đánh rồi đó đang cãi nhau chuẩn bị bị đánh rồi đó thì em làm cách gì báo công an ok báo công an lúc đó thời gian gấp gáp không báo được công an thì làm gì ờ chạy chính xác một giải pháp rất là thông minh đúng không dưới này có bạn nào thấy người ta đánh nhau đứng lại bàn tán không có không bạn đúng không em đúng không em đã từng em đã từng thấy một vụ ờ, đánh nhau xong em bàn tán cái gì em nói gì về cái vụ đó nước cái <laughs> gì cái gì thịt nước là gì <laughs> đúng không cái đó được gọi là nhiều chuyện mà nhiều chuyện có dễ gây bạo lực không có tại sao nhiều chuyện lại gây bạo lực các bạn nghe câu chuyện này nhé có một cái bà đó bà tới một cái đám đông đang đi xe bỗng nhiên thấy một cái đám đông đông quá trời này, bàn tán xôn xao sao đó thì bà mới kêu thôi tôi coi với người mà nhỏ lắm mà không có chen qua được phải cứ cho tôi coi với cho tôi coi với riết hồi bạn mới nghĩ là một cách rất là thông minh mọi người né ra mọi người né ra ba tôi nằm ở chồng ba tôi nằm ở chồng hồi mọi người nhìn với một ánh mắt rất là kinh khủng né hết ra hai bên đi thẳng vô chó chết nằm ở giữa cẩn thận nha cẩn thận nha đừng có nhiều chuyện nữa nha rồi và sau đây các bạn sẽ được nghe một cụm từ cụm từ biện pháp giải quyết bạo lực học đường sau đó các bạn chỉ được diễn tả bằng hành động thôi dưới này nhận được lên báo cáo lấy quà được chưa có nghĩa là trên này anh kêu các bạn à, các chị sẽ làm con gà thì các chị làm bằng hành động thôi sao dưới này nhận biết được con gà là được được chưa rồi biện pháp đầu tiên để các bạn giải quyết bạo lực học đường là cái này rồi các chị quay lại đây đó chứ cụm từ gồm có bốn chữ cái cụm từ có bốn chữ bốn chữ bốn chữ bốn chữ nha bốn chữ bốn chữ biện pháp đầu tiên nếu không muốn xảy ra bạo lực học đường

chủ bản thân là làm chủ cái gì làm chủ mình làm thí dụ bây giờ chuẩn bị uh, em uh, đánh nhau đi thì em sẽ làm chủ em như thế nào em em tức thì đó em chuẩn bị đánh nó rồi thì em làm gì kiềm chế là chính xác làm chủ đánh là kiểm soát cái hành động của mình chuẩn bị đánh nó rồi chuẩn bị hai ba siêu số đó suy nghĩ tại sao phải đánh bạn không? mình có sai gì hay không đó, đó là làm chủ đơn thôi chính xác mời đứng lên đây Cầm từ thứ hai cầm từ thứ hai động nha diễn tả bằng hành động nha ờ, chúng ta đang được xem một buổi kịch nói của các anh chị lớp chín à kịch chồng làm hết đấy đứa cái nào cũng làm được hai bạn. rồi hai từ đầu là kiềm chế and ép, at Hilltech cái này là một cái trạng thái một cái trạng thái của bản thân mình á mình chán gì nè và vui nè buồn nè khóc nè ờ à, à, à. nhưng các bạn nữ nhưng các bạn nữ em rồi mời em tiến lên sân khấu bước thứ hai đó là kiềm chế cảm xúc đó là kiềm chế cảm xúc là sao khi các bạn đã nguy hiểm rồi đúng không ạ dừng lại hành động của mình rồi bắt đầu các bạn kiềm chế cảm xúc trong cái cuộc nói chuyện đó các bạn các bạn đừng có văng tục các bạn đừng có chửi thề thì khi đó các bạn sẽ tránh được bạo lực một đường đúng không ạ cụm từ thứ ba rồi bắt đầu hành động tay là hòa gương chính xác rồi cái này nó rộng hơn rồi mời em làm quen với nhau quánh đầu xong thì chắc chắn sẽ quen đó bắt tay làm về gương chính xác rồi hai chữ cuối là hòa giải hai chữ đồng hai hai hai hai hai hai rồi rồi mời một bạn uh, nữ đi nữ đi ưu tiên cho nữ rồi em em nữ nè đi gương chính xác luôn rộng hơn rộng hơn không chỉ là một cái bắt tay có thể hòa giải đâu các bạn rồi em rồi mời bạn tiến lên sân khấu có ai nhắc bạn không ai nhắc có, có nhắc không trời mặt gì thôi thương không có đâu không có đâu rồi <laughs> không có thì cũng chấp nhận đó bước thứ ba đó là chung tay hòa giải vậy thì chung tay là bao gồm những ai sẽ hòa giải được cho các bạn thầy cô ba mẹ nhà nước nói chung là những người lớn chung tay hòa giải là những người lớn họ sẽ chung tay là hòa giải cho các bạn đúng ạ đó là một biện pháp rất là tốt vậy nên chúng ta sẽ nhắc lại ba bước nha ba bước của cái bạo lực học đường giải quyết bạo lực học đường bước thứ nhất là làm chủ bản thân bước thứ hai kiềm chế cảm xúc bước thứ ba chung tay hòa giải rất tuyệt vời xin mời năm chị chúng ta sẽ tiến qua phía chỗ anh đăng nhận quà của ban tổ chức rồi mời ba bạn xin ba đây cần 10 giây làm sao ba bạn tìm được ba bạn nữ lên